Xin chào mọi người, Tiểu màng Thầu đã quay trở lại rồi đây Và hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với những chia sẻ chân thành từ Shiteki Dane, thành nghị phim series fanpage. Một lần nữa cảm ơn bạn với bài cảm nhận sâu sắc này nhé. Thành nghị và cách lý giải mỗi nhân vật Thanh Nghị là một diễn viên luôn có cách lý giải nhân vật rất đúc kết, chỉ bằng một hai câu ngắn gọn đã có thể miêu tả gần như khái quát nhân vật mà bản thân sẽ dựa theo đó làm tiêu đề để phát triển vai diễn. Đồng thời, người nghe cũng phần nào hình dung được nhân vật ấy trước khi bắt đầu xem phim hoặc là khẳng định rõ ràng hơn cảm nhận của bản thân sau khi xem phim từ những câu lý giải đơn giản thành nghị không chỉ hiểu rõ vai diễn của mình mà còn có thể giúp cho vai diễn không bao giờ bị gãy mạch nếu như ngay từ đầu đã có định hướng nền tôi từng xem qua khá nhiều phỏng vấn của các diễn viên trẻ sau mỗi một bộ phim mà mình theo dõi đa số khi họ được phóng viên hỏi cảm nghĩ về nhân vật mà mình thủ diễn câu trả lời thường là tường thuật lại quá trình nhân vật hình thành và phát triển trong chính câu chuyện đó hoặc là đưa lên cảm nghĩ tình cảm cá nhân một cách vô cùng chung chung về chính nhân vật đó y như cái cách mà người xem phim cũng dễ dàng cảm thấy được đương nhiên không có nghĩa là những diễn viên có thể diễn tốt thì phải biết lý giải tốt bằng lời nhưng ít ra với người xem phim thích nghe cảm nghĩ của diễn viên về chính vai mình diễn như tôi thì cần nhiều hơn thế bởi vì tôi muốn biết liệu bản thân đã hiểu về nhân vật này có giống như chính bản thân diễn viên đó đã hiểu hay không đó là sự thích thú của một người xem phim muốn tường tận vai diễn đó không chỉ bằng cảm giác mà nhân vật mang lại mà còn là sự mến mộ dành cho diễn viên biết đào sâu nhân vật như thế nào và may mắn thay, tôi đã tìm thấy được sự mến mộ đó thành nghị một diễn viên có thể đúc kết nhân vật bằng một hai câu đơn giản đủ làm tôi hứng thú với nhân vật đó trước khi xem phim và yêu mến nhiều hơn sau khi hết phim ví dụ như với vai trương khởi linh trong bộ phim nộ hải tìm sa chi tần lĩnh thần thụ thành nghị đã nói về tiểu ca như thế này trương khởi linh là sự tồn tại của thần tính và nhân tính Tôi đã giữ câu nói này làm tiền đề cho nhân vật và xem bộ phim với cách suy nghĩ như thế để xem thử liệu nhân vật này có như anh ấy nói một sự tồn tại pha trộn giữa thần và người một cái gì đó vừa bí ẩn lại vừa rất thực hay không hay như Lâm Kinh Vũ trong bộ phim Tru Tiên Thanh Vân Chí. Lâm Kinh Vũ chính nghĩa, trung thực và ngay thẳng, nói thẳng ra là bướng bỉnh. Thành nghị đúng là đã diễn ra một nhân vật y như vậy. Rồi đến Tiêu Thừa Hút trong bộ phim Trường An Nặc, Tiêu Thừa Hút là người cố chấp và kể cả Vũ Tư Phường trong Lưu Ly. Tư Phường dịu dàng, kiên định và mạnh mẽ. Chính kiếp trước là độ hóa, kiếp này là định mệnh. Mới đây nhất là Tề Diễm trong dự quân ca. Tề Diễm là một kẻ cô độc đi trong bóng đêm, trên vai gánh quốc gia thiên hạ. Có rất nhiều việc đều là thân bất do kỹ, mỗi một quyết định, mỗi một tính toán đều không thể có sai lầm, hắn bước đi vô cùng cẩn trọng, đặc biệt ẩn nhẫn. Trích phỏng vấn tạp chí Trans Health. Các bạn xem, có phải mỗi vai diễn đã qua của Thành Nghị mà chúng ta đã xem đều có một định hướng nhân vật rất rõ ràng hay không? định hướng nhân vật kiểu này làm bản thân tôi cảm thấy rất thích dù là tôi được đọc hay được nghe lời lý giải này trước hay sau khi xem phim đi nữa nó phần nào giúp tôi hình dung được tính cách cơ bản của nhân vật đó ngay từ đầu hoặc là khẳng định hiểu biết nhân vật đó về sau lời lý giải này cũng giúp tôi khi xem phim có thể nhìn theo cách diễn xuất và nội dung mở rộng của câu chuyện để củng cố và khẳng định nhân vật càng rõ ràng hơn cũng chính vì như vậy bạn cũng sẽ dễ dàng nhận thấy sự bất nhất một khi diễn viên diễn gãy mạch nhân vật nếu họ cứ diễn theo cảm tính thay đổi thất thường mà như vậy thì vai diễn đó thật sự là hỏng rồi hỏng vì nó đã không khắc họa lên được một nhân vật trọn vẹn từ đầu tới cuối hoặc có thể bạn sẽ nói với tôi rằng xem phim mà biết trước nhân vật đó có hình tượng thế nào thì còn gì thú vị Vâng, có lẽ sẽ không còn thú vị. Vậy có bao giờ bạn không đọc sơ qua tóm tắt nội dung phim trước khi xem phim không? Bạn có thể bắt đầu xem một bộ phim mà không cần biết nó có chủ đề gì, nó thuộc thể loại cổ đại hay hiện đại, nó nói về tình yêu hay cuộc sống gia đình. Liệu bạn có thể chấp nhận mơ hồ xem một bộ phim hay mua một quyển sách mà chẳng biết chút gì về nó hay không? Hoặc là sau khi xem xong vẫn không biết nó muốn nói gì? Có thể bạn chấp nhận, nhưng riêng tôi thì không trong tương lai thành nghị sẽ mang đến cho tôi một phó vân thâm trong gió nam hiểu lòng tôi như thế nào anh ấy đã lý giải nhân vật này trong một câu như vậy anh ấy hiểu tất cả nhưng anh ấy sẵn sàng giữ lấy sự hồn nhiên có thể nói là người hiểu biết và không cầu kỳ trích phỏng vấn tạp chí lifestyle liệu rằng với định hướng nhân vật như vậy phó vân thâm sẽ còn có thể giữ được sự hồn nhiên sau bao biến cố liệu rằng thành Nghị có thể diễn ra được một phó phần tâm hiểu biết sâu sắc mà vẫn hồn nhiên, các bạn có thấy háo hức mong chờ hay không? Lại nói, vai diễn vẫn còn đang trong quá trình quay là Ứng Uyên và Đường Châu trong trầm vụn hương phai, thành Nghị cũng đã từng đăng Weibo với dòng cáp như sau. Trước là chấp niệm, giữ đạo lý vì đó là Ứng Uyên, sau là phá vỡ tất thảy vì đó là Đường Châu trầm hương đã cháy khó nén được tình thâm chỉ vỏn vẹn ba câu, tôi đã có thể hình dung đại khái ra một ứng uyên của kiếp thần tiên và một đường châu của kiếp phàm trần. Đương nhiên câu chuyện triển khai ra sao mới là quan trọng, nhưng ít ra với câu lý giải này cũng đủ để tôi yêu thích mong chờ rồi, vì tôi đã có một cái nền và sự tưởng tượng xây cái nhà hay tòa lâu đài trên đó là vô biên và cái vô biên đó chính là thành nghị sẽ mang đến cho tôi chiêm ngưỡng và thưởng thức, chẳng phải rất thú vị hay sao? Tôi còn nhớ trong bài phỏng vấn trên tạp chí Trends Health được phát hành lần đầu tiên của Thành Nghị, anh ấy có nói rằng nhân sinh ngắn ngủi chỉ có vài thập niên sẽ thật tuyệt nếu được sống và làm việc tích cực mỗi ngày, mang vui vẻ hạnh phúc truyền đến cho mọi người. Tôi không biết tương lai tôi còn có thể quay được bao nhiêu bộ phim nữa, thậm chí nói hơi phụ phàng một chút, tôi không biết mình còn có thể đóng phim nữa hay không nhưng chỉ cần tôi được tiến tổ đây là một loại duyên phận không thể nào đoán trước tôi sẽ vô cùng trân quý duyên phận này lần gần đây nhất trong livestream tuyên truyền phim Dự Quân Ca khi được fan nói mong muốn anh tham gia nhiều show giải trí hơn thì Thành Nghị đã trả lời rằng anh sợ mình tham gia show rồi người ta không mời anh đóng phim nữa thì biết phải làm sao tôi có thể nhìn thấy ở con người này một sự đam mê mãnh liệt với nghề diễn chính là kiểu người dùng sinh mệnh để được diễn nói như vậy có lẽ cũng không quá Nhìn cách Thành Nghị dốc hết mọi vốn liếng có được để đắp nặng nhân vật, đem mọi tâm tư để họa nên một nhân vật sống động từ trang giấy, từng chút một xây lên lâu đài rực rỡ mang tên tác phẩm cho mọi người được trọn vẹn thưởng thức. Chỉ cần có một diễn viên như vậy thôi cũng đủ làm nên hào quang cho hai chữ nghề nghiệp. Chỉ khi bạn tôn trọng chính công việc của mình thì người khác mới tôn trọng thành quả của bạn. Thành Nghị, đối với anh, tôi không chỉ cố vũ, mong chờ mà còn có cả kỳ vọng trong mỗi tác phẩm mới. Hy vọng cuối năm nay, Gió Nam sẽ thổi đến cho tôi một Phó Văn Thâm đầy hiểu biết nhưng vẫn giữ lại nét hồn nhiên như anh đã nói.